mến, các bệnh bùng trứng đa nam theo nghiên cứu gần đây nhất thì là một trong số những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng vô sinh ở nữ giới. Vậy thì liệu ta có giải pháp nào cho vấn đề này? Chính vì thế, ngày hôm nay chương trình đã mời tới trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện đang là giám đốc phòng khám FBA Clinic cũng như là chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn sẽ có những chia sẻ thú vị cho quý vị khán giả về vấn đề này. À, vâng, xin được kính chào bác sĩ Phạm Thành Sơn ạ. À, chào MC Tiến Huyền và chào tất cả quý vị khán giả đang à, xem chương trình. À, vâng, và câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay đến từ chị Phạm Thanh Tuyền, sinh năm 1984, ở Cần Đước, Long An. Hiện tại thì chị đã có một con rồi và hiện muốn sinh thêm một cháu nữa, nhưng đã 5 năm rồi mà vẫn chưa thấy có tín hiệu gì. Chị thường xuyên bị rong kinh, đi kiểm tra tây y, kết luận có nhiều nang buồng trứng, người thường xuyên hoa mắt, chóng mặt. À, vâng, và đối với tình trạng hiện tại của chị Phạm Thanh Tuyền thì bác sĩ có thể nói kỹ hơn được không ạ? Về trường hợp của chị Tuyền thì chúng ta sẽ phân tích lại một chút, đó chính là gì? chị Tuyền thì đã có một à, em bé được 5 à, năm rồi Đấy, và đang mong muốn có một à, bạn thứ hai vấn đề của bạn Tuyền gặp phải ở đây đó là chính là thường xuyên là rong kinh trong huyết và thì uh, hay bị uh, hoa mắt chóng mặt đấy thì uh, để mà phát hiện được các cái uh, triệu chứng uh, bệnh mà thì chị Tuyền có thể gặp phải thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ tới đó là cái uh, tượng về rối loạn nội tiết đấy rối loạn nội tiết tức là gì ạ à, bình thường chu kỳ chúng ta rất là đều khoảng 28 đến 30 ngày và cái số lượng ngày kinh là nó thường thường là chỉ rơi vào tầm 1, 3, 4, tầm 5 ngày thôi đấy. nhưng mà của chị rong kinh rong huyết thì có thể là gì trên uh, ờ, 7 ngày trên 10 ngày thì được gọi là là đau kinh rong huyết và cái um, tình trạng rong kinh rong huyết là mình nghĩ là diễn ra rất là nhiều và trong một thời gian dài thì uh, nó gây ra cái hiện tượng đó chính là thiếu máu thiếu máu mãn tính và chị uh, Tuyền thường xuyên bị hoa mắt chóng mặt đấy về cái nguyên nhân gây ra đau kinh không huyết này ngoài cái nội tiết ra thì mình nghĩ rằng uh, có thể bạn Tuyền nên đi uh, siêu âm để kiểm tra xem uh, tử cung có vấn đề gì uh, bất thường hay không có u cục uh, gì hay không ví dụ như là gì uh, bị uh, u sơ dưới uh, niêm mạc cũng rất hay gây ra cái hiện tượng uh, trong kinh trong huyết uh, uh, bất thường hoặc là gì uh, ung thư uh, niêm mạc uh, tử cung Đấy, hoặc là gì uh, bị viêm lộ tuyến của tử cung rồi ung thư của tử cung cũng là những cái hiện tượng mà gây ra cái đong kinh tâm huyết bất thường vâng, vậy thì đối với tình trạng bị đa nang buồng trứng sau khi sinh con của chị Thanh Tuyền nói riêng và của các chị em phụ nữ nói chung thì có những nguyên nhân nào dẫn tới cái tình trạng này thưa bác sĩ? Ờ, buồng trứng ờ, đa nang thì ờ, do bẩm sinh hoặc là trong cái quá trình mình lớn lên mình phát triển thì mình ăn một số những cái loại thực phẩm nó không đảm bảo về sức khỏe thì nó cũng có thể gây ra cái buồng trứng đa nang À, vâng. Vậy thì cái việc mà bị buồng trứng đa nang nó có liên quan gì đến cái việc mà đã sinh con đầu tiên không ạ? Mình gặp rất nhiều những trường hợp và cũng bị buồng trứng đa nang nhưng mà các bạn ấy vẫn có hai đến ba con bình thường. Buồng trứng đa nang thì có nghĩa là gì? Uh, hay gặp nhất là trong cái quá trình chu kỳ thì các nang trứng cái vỏ nó rất là dày và nó không phóng loãng nhưng mà một số bạn cũng cũng, cũng là đa nang nhưng mà vẫn có trứng trội lên phóng loãng bình thường thì vẫn vẫn sinh con được ờ, vâng, thưa bác sĩ vậy thì ta có những cái giải pháp nào để có thể áp dụng cho cái tình trạng hiện tại của chị phạm thanh tuyền thưa bác sĩ trong cái giải pháp mà chúng ta đang dùng hiện nay thì chúng ta có thể à, dùng các thuốc uh, hỗ trợ à, à, ví dụ như là kích trứng uh, nhẹ này hoặc là dùng các uh, sản phẩm uh, có cái hàm lượng myoinositol cao đấy, thì cũng hỗ trợ được cho cái buồng trứng nan nó có những cái nang trội nó phát triển vượt vượt bậc lên nếu mà buồng trứng nan nó quá nặng thì chúng ta có thể dùng những cái phương pháp uh, phẫu thuật nội soi thăm dò rồi chọc drip linh buồng trứng Vâng, vừa rồi thì bác sĩ có nhắc tới việc chúng ta cần phải phẫu thuật nếu mà áp dụng thuốc cũng như là các phương pháp đơn thuần không khỏi, không khỏi đúng không ạ? Vâng, vậy thì đối với trường hợp như của chị Phạm Thanh Tuyền thì có thể áp dụng những cái, cái phương pháp nào và cụ thể phương pháp đó ra sao thưa bác sĩ? Về ờ, vấn đề của ờ, chị Tuyền thì ờ, bạn đã có được một em bé là được 5 tuổi rồi thì mình nghĩ rằng cái phương pháp phù hợp thì sẽ là dùng thuốc hoặc là kích trứng nhẹ bằng những pháp đồ ngắn uh, dùng clomiphene strat đấy. còn uh, về uh, phẫu thuật uh, có nghĩa là chúng ta uh, khi mà cái ung trứng nó quá nhiều năm nhỏ dùng kích trứng nó không thể lên được thì đôi khi các bác sĩ thì sao sẽ mổ drip lên vùng trứng tức là chúng ta chọc ừ, chúng ta sẽ đưa một cái ống nội soi vào trong một bụng chúng ta nhìn cái, cái, cái, cái, cái tìm hai cái vùng trứng đó và sau đó là chúng ta chọc vớt những cái nang uh, vùng trứng đi đấy để cái phần vùng trứng lành còn lại ít đa thì, thì bắt đầu nó có khả năng nó vượt trội lên à, hoặc là nặng nữa chúng ta thì chúng ta sẽ cắt góc ờ, buồng trứng đi đấy là những cái trường hợp như là thì các bác sĩ sẽ rất là cân nhắc và sẽ phải khám rất là kỹ càng à, khám cả vợ cả chồng đấy, chứ không phải là chỉ có à, mỗi một trường hợp của người vợ à, đôi khi là thì à, bùn trứng đang của chị Tuyền là đúng là buồng trứng ra nhưng nó vẫn có đang trội lên mà nguyên nhân lại đến từ người chồng thì sao đấy thế nên với cái trường hợp của chị Tuyền thì mình cũng khuyên là chúng ta nên đi khám lạ cả vợ và cả chồng xét nghiệm lại tình dịch đồ nhân tinh trùng có bình thường không đã thì chúng ta thì sẽ can thiệp vào những uh, thủ thuật và người phụ nữ sau bởi vì thực ra khi mà những cái thủ thuật đó nó can thiệp vào người phụ nữ thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người phụ nữ vâng xin được cảm ơn bác sĩ phạm thành sơn với những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích vừa rồi ạ À, vâng, qua những chia sẻ của bác sĩ Phạm Thành Sơn vừa rồi thì hy vọng chị Phạm Thanh Tuyền đã có thêm cho mình cái kiến thức về cái vùng chúng ta đang cũng như là đã tìm ra cái giải pháp phù hợp nhất với bản thân của mình. Và với quý vị khán giả, nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy gọi ngay tới số hotline 0859 022 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ một a gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe của IDC Life đến đây là hết. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn đã có mặt tại chương trình và có những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi ạ. À.